Mới đây, tại quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức Festival Trái cây và Sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ tư diễn ra tại đây. Để phát triển nông nghiệp hiệu quả và gia tăng giá trị ngành nông nghiệp nói chung và Sơn La nói riêng, Thủ tướng đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái trái cây, xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ, giảm phát thải khí nhà kính, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Tại festival lần này, các địa phương đều mang tới hội trợ những sản phẩm tiêu biểu, chất lượng cao của mình À, vâng, đến với lễ hội à, Festival đợt này thì à, tỉnh Bắc Ninh à, của chúng tôi đã mang đến rất nhiều sản phẩm à, như là những sản có những sản phẩm về ô cốp, à, sản phẩm về nông nghiệp ô cốp và có những sản phẩm như à, phân bón trung lượng à, Silic Tân Phát Bắc Giang của chúng tôi đây. À, và ngoài ra thì à, chúng tôi còn mang đến những sản phẩm, những trái cây đặc sản của vùng miền, ba miền Bắc Trung Nam để mà và những cái sản phẩm đó là sử dụng phân bón silic à, Tân Phát Bắc Giang được trưng tập về đây để mang đến à, trong cái ờ, tham gia trong cái lễ hội festival này để góp một phần làm cho cái lễ hội phong phú hơn, đa dạng những cái sản phẩm nông nghiệp hơn và đồng thời là à, lễ hội festival cũng là một cái sân chơi để tạo ra những cái cầu lối giữa người nông dân với à, nhà vườn với các um, thương lái để um, cùng nhau trao đổi học hỏi à, kinh nghiệm và cũng như là mở rộng về những cái à, kiến thức về nông nghiệp và đây là một cái mà um, đảng nhà nước đang khuyến khích người nông dân nên mở rộng những cái giao thương để kết nối lại với nhau để tạo ra cái sự cung cầu tốt hơn. Theo cái tập tục canh tác của người dân thì chỉ quan tâm đến à, cái phân bón uh, ờ, NPK như là đạm nân kali hoặc là uh, cái các dòng NPK mà bà con chưa có sự quan tâm đến những cái dòng phân trung lượng. Nhưng phân trung lượng mới là một cái chìa khóa then chốt để tạo ra một cái nông sản sạch an toàn bởi vì khi dùng phân trung lượng này thì nó tăng sức đề kháng cho cây cho nên nó hạn chế bệnh hại và đặc biệt là trong cái phân trung lượng silic của chúng tôi thì lại có những cái uh, những cái uh, thành phần để giúp tạo độ hương thơm cho trái cây, tạo độ ngọt như ngọt đậm và cho mẫu mã đẹp và đặc biệt là khi dùng cái à, phân bón trung lượng silic này thì nó giảm à, cho nông sản tới 80% thuốc bảo vệ thực vật và nó cho năng suất có thể là gấp rưỡi cho đến gấp 2 lần so với dùng phân bón thông thường. Và đặc biệt là khi dùng cái phân bón này thì giúp cho bà con là được thu trước vụ khoảng độ 15 à, ngày cho đến 20 ngày. Đấy, thì à, khi mà được thu chức vụ như vậy thì bà con sẽ không bị rớt giá và à, khi mà bị khi mà giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm công chăm sóc thì chính là đã giảm cái cái đầu tư ban đầu và tăng lợi nhuận thì như vậy sẽ góp một phần không nhỏ trong cái tăng gia sản xuất của người nông dân. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và người nông dân gặp gỡ, trao đổi, giới thiệu sản phẩm mới, từ đó xây dựng các mối liên kết tiêu thụ nông sản, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản nói chung.